cô gái ở trên non cô gái sông bờ đầu búi tóc thôn, tay vót trong miệng hát không nghỉ như ba cô gái ở trên non như ba cô gái ở tây nguyên anh ninh tay vót bằng tay em chim hót bay bằng tiếng hát em môi mũi trong nhan sắc căm thù xiên tư cướp nào vô đây xiên tư cướp nào vô con như ba cô gái like a